bởi vậy mấy nhỏ yếu gió mới đi khách sạn lần đầu với anh vô gặp cái giò cái trái nó cái camera nó nó quay lén vậy anh ơi lén lén con khỉ gì cỡ lén lén cũng khùng đâu nó quay lén thì thớ tháo bằng hiệu nó chứ lén mày nói được mấy bom mà mày nói được cái này là mày ngu lắm luôn á ta đúng rồi máy phát điện mày đã nói được cái máy bơm mà mày nói được cái máy phát điện là mày ngu rồi kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn mô lừa đảo Zimmer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building à, Chào mừng các em đến với chương trình kinh nghiệm xương máu của Duy Nguyễn trong video trước anh đã chia sẻ một cái khúc cái một cái khúc xương đó là cầu thang thoát hiểm nó đổi chi phí ngôi nhà rất là nhiều yes. nhưng mà cái đó chỉ là cái mũi thôi cái đó là chỉ là cái mũi thôi nó mà khi tụi em xây nhà lớn nha em đi tụi em thấy cảnh nó còn nhiều cái khác đau đớn hơn nó nhiều cái khác đau đớn lắm em anh thầy cho mày luôn nó nói nghe hết hồn nè thí dụ như nhà của anh là mở game mà hầu như nhà nào cũng phải vậy thôi thí dụ như bây giờ xây cái nhà lớn đâu ai để ở không đâu ba phải cho thuê tầng chợt đủ thuê làm shop house có tầng trên để ở tầng ba chứa hàng đồ ví dụ vậy đúng không thì khi mà tụi em xây cái nhà có cái, có cái hạng mục để bảo đảm nói ra tụi em rùng mình liền hạng một phòng cháy chữa cháy cái hạng mục đó ông nào cũng đầu tư hết thầy cô đầu tư vô cả tỷ bạc nhà nhỏ thì phải ba bốn trăm nhà nhỏ là phải ba bốn trăm rồi còn mà tụi em đầu tư cạch cà đuổi tầm bậy tầm bạ vô phạt nạt nữa nha mấy em mấy em nên nhớ có một lực lượng rất là tinh nhuệ gọi là chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy để làm gì ba không phải để đi cứu lửa ông nội không phải để đi cứu lửa không đâu nha nó để đi để đi không mà không mệt lắm <laughs> nói chung là tụi em phải có cái đó hiểu chưa phải có cái đó mới sống được quá không phòng cháy chữa cháy căng lắm bà nhưng mà phòng cháy chữa cháy không ai không phải ai cũng làm đàng hoàng lắm em nó treo đầu dê để bán thịt ngựa nhóc mắt quá sao nó làm đúng không karaoke có không để mấy cái dồi nè à. nó để mấy cái dồi trên mấy cái dồi không ống không ơi ông ấy trái là thành quay đó trái là thành quay bởi vậy nói nói việt nam mình nó vậy đó mấy thứ nhất á là mình bỏ tiền ra mình mình đầu tư kinh doanh nó nhiều quá tám một tỷ đúng không mà bỏ ra không còn lời nữa nó phải chi đầu này đầu kia đầu nhiều quá đó mà bây giờ phòng trái chữa trái mà tôi vô tôi mướn cái nhà thằng khứa chủ nó không làm thôi chứ tôi biết gì tôi làm nó nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề nhiều mâu thuẫn lắm em bởi vậy làm nhà mà đầu tư bài bản như, như nguyễn là trăm người có một thôi đó trăm người có một thôi em không tin em về em hỏi nhà em có có có dòi không nope. có phòng cháy chữa cháy không xin lỗi em để mấy cái bình nó nhỏ nhỏ ra đối phó thôi ba mấy cái bình nó nhỏ, nhỏ sụp được nhiêu lửa đó mà cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rất tốn kém anh sẽ nói là tại sao phòng cháy chữa cháy quan trọng Còn phòng cháy chữa cháy không có cháy nhà lấy gì cứu bà thế chung cư ừ, ừ, chung cư gì chung cư Carina nó để cho một cái một mười mấy mạng lên đường rồi đó tới bây giờ hình như là nó nó, nó tao hết dám mua luôn hay gì mẹ em ơi đây thật sự tao đó thôi nó chọn đi rồi không không không phải anh ở anh nói ở, ờ, ở thôi là tụi bay tụi bay hiểu ai ở ở gì đó tụi em hiểu ai ở ở gì anh chỉ tới thăm nuôi thôi đã dạ. mà hên chọn đi rồi ra phòng cháy mình theo quay đầu tư cái hệ thống phòng cháy chữa cháy cho một ngôi nhà đó là mấy trăm triệu là nguyên cả cái hệ thống chung cư nó nhiều đúng không nó nhiều nên xét hàng chủ đầu tư đó cũng dám đầu nữa nó khổ vậy đó cái vấn đề này không ai muốn làm hết bắt buộc phải làm đó nó tốn rất là nhiều tiền nha phòng cháy tự động phòng cháy chữa cháy nó nằm ở mức độ tự động mức độ cơ tự động là gì tự động là là là dụ như em ngủ nửa đêm á xong rồi hai vợ chồng nó sau khi phạt nhau rồi ờ, nó mệt quá nằm ngủ hơi sâu sâu á rồi xong tự nhiên là cái gói gì đó nó cháy cháy á không biết chứ <laughs> thì hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động nó sẽ cứu em trong hoàn cảnh đó đầu tiên nó cảm biến khói hiểu không cảm biến khói nó sẽ cảm biến hú ngủ say có nào có vậy chứ mày mày ngủ ghê vậy nó mấy em nhìn thấy không ở trong từng sàn tập của của của, của THOL nó có cái nó có cái cái gì kêu là cái loa cái loa nó như cái kèn nó nhỏ, nhỏ nằm ở đầu hang đó mày không tin bữa nào thuốc phài hai ống nó hú xuống mà xin lỗi mày hú đập mày luôn gọi má đúng không ok tụi em có quyền test nhưng mà công ty anh có quyền đập What? ủa tại vì bà làm mà con trai con nó nó nó đá túc túc hết trơn rồi thì bây giờ em vô tập BOT thì sẽ hiểu được cái một cái cái cái quy trình phòng cháy chữa cháy nó hoạt động sao thấy có chữ exit không thấy chữ exit không nhìn nó trần đầu tiên bạn bị cháy mà nhìn trần xuống cái đèn cứu hộ dẫn mà đi đâu mình đi đó thì tôi cái đầu tiên vậy nha đâu cái đầu mày đầu tiên phải chạy ra khỏi cửa cái đã mày mày ngồi trong phòng này mày hỏi đi đâu mày chạy ra khỏi cửa mày nhìn thấy cái đèn cứu hộ đâu đi theo đó đó đó là những cái hệ thống cảnh báo về mặt âm thanh đầu tiên nó sẽ cảm cảm biến khói em hú, rồi sau đó nó cảm biến nhiệt độ cảm biến khói là chưa gì đâu mới hú thôi cảm biến nhiệt độ là gì là những cái vòi phun người nó nổ tất cả hệ thống vòi phun nó nổ sạch hết nó bằng thủy ngân em nó cảm biến nhiệt độ tới khoảng 60 độ đó là nổ tại 60 độ là cái ngưỡng đó là chỉ có nhiệt độ cháy mới ra 60 độ thôi chứ mày làm gì ra 60 độ đi massage xong hơi ra 5, 55 độ mày muốn cháy da rồi đúng không nên nó sẽ khoảng 60 độ đổ đùng bụp bụp bụp cái cái nó xè nó phun vòng vòng vòng vòng hết tất cả nó sàn luôn chỗ nào phun hết vậy thì cái hệ thống phòng cháy chữa cháy là chắc chắn là ướt đồ đó chắc chắn là đồ đạc trong đây ướt ướt nhẹp hết không còn gì hết về nước đổ phun tiếp theo hỏi về nước đổ phun nước trong ống á mấy cái ống đỏ đó nó trong đồ đỏ đỏ đó mà hiểu không tức là hệ thống phòng cháy chữa cháy là gồm những cái ống đó đó là mấy trăm triệu của mày là mua dòi với mua ống đó với mua thiết bị điện tử cảm ứng đó chứ chạy hồ sơ nữa ủa mày không chạy hồ sơ ai chạy cho mày mày phải có mày phải có người chạy hồ sơ chứ gì phải có, người, có người hồ sơ phải chạy nó đi được tự nhiên đứng chỗ không đi đâu rồi cái hệ thống ống đó rồi hệ thống ờ, dòi rồi hệ thống cảm biến tất cả cái đó kêu là hệ thống phòng cháy chữa cháy rồi nó còn thêm cái nữa này ba cái này mới ghê nè nó phải có hầm nước ở nội năm chục năm chục mét xây dựng ba năm đó tiêu chuẩn 35 mét nhưng mà làm dự trù để làm mẹ lỡ lỡ tay mẹ 500 cu đi mẹ wow. cái hầm nước đó đó dùng để phòng cháy chữa cháy tức là nước lúc nào phải nằm trong hầm không tức là cái nguyên tắc của phòng cháy chữa cháy đó là người ta nói là cái nhà cái nhà của mày phải tự cứu cái đạn yes. mày cứu xong cái nhà mày không được thì cứu quả nó tới anh thường cứu quả bốn năm tiếng sau nó mới tới là kẹt xe mày ngủ nữa ba giao ca nọ các kiểu mà chưa thấy nhiều khi mấy ông mấy ông ngoài đường nó mở nước nữa phải đi chạy em khác cực lắm ở Việt Nam mình cứu quả nó còn hơi cực mà em đâu đi máy bay được như bên Mỹ đâu trời đúng không nên nó còn hơi cực chút đỉnh báo đang còn sợ không à trời đất ơi mỗi cái điểm bích kìa kho điểm bích nhỏ nhân viên tôi làm ngay đó báo nó đăng đủ cái gì các chiến sĩ đã nhiệt tình cứu rồi chữa nhưng mà tới tới nơi nó đã chơi trội abc các kiểu báo đăng hay đó con nhỏ chửi thề luôn vậy nó nói nó qua bộ điện thấy mẹ luôn mày thấy con không có thấy ai tới sáng báo đăng như là như là phật sống tái thế vậy đó họ họ kỳ hai cách đây ba bốn năm nó cháy kho điểm bít sát bên nhà nhân viên tôi luôn nhỏ đó tên là phương ngọc đó đấy anh không nhớ lộn đâu bởi đó là nguyên tắc phòng cháy cháy mình phải tự cứu mình trước đó nói chung á trong vấn đề phòng cháy cháy thì rất là văn minh chứ gì cả nhưng mà có một cái văn minh nó chụp đầu dân việt nam thì hơi khổ hơi khổ nhưng không nghĩa không làm hiểu không dân việt nam mình nghèo quá tụi phải đầu tư hệ thống là vô xây nhà hơi bị rung xây nhà tụi em đâu đâu thế nào tụi em để cái bình không được đâu đúng không em xây biệt thự mà không để cái bình không rồi, rồi chạy rồi đâu ai biết đồ xịt ba vậy thì nó quay lại cái phòng cháy chữa cháy nữa là đầu tiên nó cứu tự động đúng không nó cứu tự động mà nó cứu tự động nó hú xong rồi cái bò ra mình phục xịt nữa thí dụ lửa nhỏ thì cứu tự động được mà lửa lớn quá thì đâu có cái hộp ở đầu mỗi cầu thang sẽ có hộp mày bay cái hộp đó mày mở cái hộp ra mày lấy cái dò mày, mày mở cái dò ra nó phun đó nó phun hiểu chưa rồi xong rồi làm mày làm nhớ kêu có sát cho phòng cháy chữa cháy tới cứu phụ đi ba mà kêu hình như có tốn tiền đó nhưng mà thôi giờ là chịu rồi giờ là giữa cái sống và cái chết là tiền bạc thành vấn đề nó quay là cái vấn đề hầm cái hầm đó nha cái hầm nó phải đào sâu ở dưới nó có áp lực này nọ kia bị xì bị lủng cũng các kiểu nó biết biết tại sao mà mà mà, mà xì lủng không tại vì á cái nước phòng cháy chữa cháy á, thì cái lời ta ta nói dùng để phun thôi thì mày nước sạch nước dơ thì phun chả được đúng không nhưng mà anh anh, anh cầu toàn lắm còn anh làm phòng cháy chữa cháy mà anh chơi cái nước đó là ăn luôn á tức là nước đó lên bồn lọc để ăn luôn nên có nên cái bồn phòng cháy chữa cháy của anh nó sạch còn không có bơi nữa tại cái nước phòng cháy cháy đâu ra nước thủy cục đã nhiều nhiều nhiều nhiều ngàn mét đó nhiều ngàn mét khối đó mà em anh bơm vô cái cái hầm phòng cháy cháy hầm phòng cháy cháy của anh lót lót gạch lót đánh tươi và trắng nghèo trinh như đó đẹp lắm với, với hầm đó đẹp kinh luôn á ai vô khảo sát thì cũng khen hết đó ngủ trong gieo trong chắc cũng có quan nào đó ghê không nó dùng để ăn luôn nhưng mà thôi hồi xưa thôi hồi xưa tham giờ thâm rồi bớt tham bây giờ ăn thì anh lấy anh anh có anh có ờ, ba cái bồn quạt mỹ một bồn là hai ngàn mét là ba bồn sáu ngàn để ăn rồi ăn ăn dặm gì hết sáu ngàn đúng không nên nói chung cái đường nước ở trong một tòa nhà thì nó rất là vi diệu cái đó là chủ đề của đó khác đi nó tóm lại là cái hầm phòng cháy chữa cháy nó sẽ rất là mắc tụi em có ớt không ớt thì nó mắc hết tại cái hầm nó phải đào sâu ở dưới còn tụi em thiết kế hầm phòng cháy chữa cháy những cái bồn nổi là ngu ngu chứ gì nữa má nó cái bọn nổi để đậu xe ba ơi tự nhiên ba ba, ba dựng cái bọn nổi trong cái hầm rồi mất diện tích hiểu không hiểu à mình mà phải ngu nó không hiểu ta hiểu thế ừ ờ, hiểu nó hiểu đúng không thế dụ cái hầm của em vậy em dựng cái bồn nổi lên cái bồn 50 mét khối là nhiêu cao một đúng chưa cao một ờ, rồi à, năm mười thì năm chục cao một năm mười là bằng cái nhà tao rồi còn gì nữa không lẽ cái hầm cái hầm ở trong cao hai luôn cao hai thì giảm lại chút đỉnh nhưng mà nó cũng là tốt diện tích đậu xe máy rồi yes. đúng không nên cái hầm nó chơi âm với luôn bởi vì cái tầng hầm âm một hầm phòng cháy cháy âm dưới âm cái đó nữa mà nó âm càng dưới nó thi công càng khó nó xì nước nó xì lỗ mọi áp suất nước rồi từ đường chưa ở trên đó. nên tao tính tiền mắc hơn nói chung cái hầm đó chắc cũng phải tiền trăm nữa đó mấy trăm triệu cái hầm đó. mấy trăm triệu cái hầm nha ba mặc dù cái hầm nó rộng như cái chuồng bò ở ngoài nghệ an thôi cái chuồng bọ mà nghe 236 triệu cái đó biết chưa đó cái chuồng bọ đó đó thì nó rộng diện tích nó ngang nhau nhưng mà nó thiết kế âm với rất nhiều quá thì nó sẽ rất là khó thi công rất tốn kém rất là lâu lắc và rất là đắt đỏ đó đó là cái hầm vậy thì ờ, cái hầm đã chưa báo giá hồi nãy báo giá ba mấy trăm triệu là cái âm phòng cháy cháy thôi cái hầm là cái âm xây dựng nó không nhưng mà nó phục vụ cho công tác phòng cháy cháy kia phòng cháy cháy phải tỷ chưa giờ dạ tao mày muốn hơn tỷ không anh kê được anh kê được ủa anh trồng xây dựng mà anh kê ngồi lên hơn tỷ không mà biết kê gì không mẹ máy bơm có mấy chục tỷ ok con khỉ phòng cháy chữa cháy đương nhiên phải có máy bơm rồi nó mày xuống hầm bình tân mày coi máy bơm bự chà bá chứ đó mày nói được máy bơm mà mày nói được cái này là mày ngu lắm luôn á tà đúng rồi máy phát điện đúng chưa mày đã nói được cái máy bơm mà mày nói được cái máy phát điện là mày ngu rồi ghê chưa mấy em thấy phòng cháy chữa cháy nó bầu tiền ác chưa họ nghe xỉu rồi đó gì cái thang thoát hiểm chả là gì đâu cái thang thoát hiểm là một trong những hạng mục phòng cháy chữa cháy tại vì phòng cháy chữa cháy không đi thang máy nhưng mà phòng cháy chữa cháy không đi thang máy khi mà cháy nhà phải đi thang bộ mà phải đi thang thoát hiểm nữa thang thoát hiểm là tất cả các tầng đều có thể chạy ra ngoài được chưa ra tầng hầm hoặc là sẵn tầng trệt chứ thoát hiểm mà nhảy lầu đó là, là, là, là kể như là, là, là tình trạng đó là nó hơi bị đặc biệt rồi đó máy phát điện mà để để chạy được cho tòa nhà này thì bèo nhất mua máy cũ phải 400 triệu máy cũ máy cũ của nhật bản nó nó, nó, nó kéo vô rừng nó làm gì nó là xong rồi nó bán một cũ còn đồ mới thì tỷ báo luôn cumin muốn mua cumin hay mua dayo đó tỷ á thấy chưa nên cái hệ thống phòng cháy chữa cháy đắt đỏ mà hỏi mình muốn làm luôn bởi vì nhiều khi doanh nghiệp nó mở ra làm ăn karaoke nhà hàng không mới vô phạt triệu à bây giờ có phạt cho chịu thôi chứ giờ chưa có lắp không có trái trái thứ nhất không có điều kiện lắp nhà xây rồi sao lắp đúng không nên nó chưa có một giải pháp đồng bộ nên nói chung đó là các bạn ờ, phải ờ, đi đi đi chơi ở việt nam thì cẩn thận của lửa đi ba thậm chí mấy khách sạn thì nó có cái dồi á nhưng mà biết trong cái dồi đó có cái ống không cái đó là nó xua tại ờ, chắc chắn là khách sạn nó không có phòng cháy chữa cháy là nó bị hốt cháy phép liền không nó bị hốt cháy phép liền nhưng mà vấn đề là nó có cái dồi thấy rồi đó bởi vậy mấy anh nhỏ yếu gió mới đi khách sạn lần đầu với anh vô gặp cái giò cái trái đó cái camera nó nó quay lén cho anh ơi lén lén khỉ gì cơ lén lén cũng khùng đâu nó quay lén thì tháo tháo bằng hiệu nó cho lén nó không có đó cái trái cái trái thôi sao mới em thấy nó chết đèn hoài vậy chỉ có camera nó mới chết đèn thôi má ơi cái cảm biến em vô bbt tập hơi cảm biến nó đó tròn tròn nó lâu cũng chết kìa đó nó lâu cũng chết đèn thôi nhìn nó giống camera luôn thấy tròn tròn giống quá còn cái nữa có hệ thống phòng cháy chữa cháy rồi mà nhiều khi nó vẫn không quật chơi cảm biến tàu đồ trung quốc nó rẻ lắm nha mấy em nó, khi test thì nó cảm biến được mà khi thiệt thì nó là cảm biến không ra rồi, rồi ok đó thì nó giờ thiệt nè phòng cháy chữa cháy thì tao phải rà đồ hết á giờ cái này thiết bị này của tàu á thôi chơi của hàn quốc đi không tin thằng tàu này ơi ok các kiểu khi mà các bạn nhận cái hợp đồng phòng cháy chữa cháy là ví dụ như nhà của tôi thì là rẻ thôi bảy tám trăm triệu thôi đó ba bốn trăm không không có là ba bốn trăm đâu bảy tám trăm hoặc thấp nhất năm trăm mấy nhưng mà trên đó nó sẽ có bản cái bản là, là gì cái bản phụ tùng nó kêu là checklist gì đó thằng cô kiểm tra kỹ kỹ đi ví dụ cái ống thì ok mẹ hàng nào cũng được không không sợ nhưng mà mấy cái liên quan tới cảm biến và mấy cái liên quan tới dồi phun thí dụ như bây giờ cảm biến này nó cảm biến chuẩn không nhiệt độ ta bốn chục nó đo rồi bốn chục thì ok bốn chục mà nó đo lên tám chục nó nổ mẹ hết nguyên cái hệ thống ờ, kia của tôi thì thôi chứ chết bà luôn đúng không thế nó nó ngu nó hại mình rồi xong thêm một cái nữa ví dụ như cảm biến đo đúng đi cái đầu phun nó ngu nó không nổ đầu phun nó không nổ em cháy nhà xong nó mới nổ thôi lại nên cái cái phòng cháy chữa cháy người ta sẽ kiểm tra định kỳ đầu tiên nó phải pass ok cái rồi mới cấp giấy phép lưu hành xong rồi và lâu lâu kiểm tra thí của hồn mẹ nó cái dội đi cái dội giảm bao nhiêu đâu cái dội có cái đầu có mấy chục ngàn à đó em lại em thí của hồn mẹ một đầu thôi đúng không tức là chỗ nào nóng nó nổ cho đó thôi chứ phải nổ nguyên nhà nha mà đó mày lại mày lấy một quẹt đốt đốt cái đó đi đó nó đốt đốt đó nói chung là test cho chỗ đó cho nó nổ quẹt chỗ đó ra để coi nó có nổ thiệt không mới được thí dụ như anh hay lâu lâu á bbt của anh nó hay lấy sàn sàn tập á cái chỗ đó nó mang mấy ghế mà cái kéo cái ghế ra cho đổ đùng nó dẹp sàn lâu hoài gì thì nói chung là hôm nay anh sẽ đi vô cái chủ đề là phòng cháy chữa cháy là cái chuyện không phải là tụi em muốn không muốn mà một cái xã hội văn minh là nó phải làm bắt buộc phải làm mình tự cứu mình và tự cứu người ta luôn nó nhưng mà cái văn minh đó nó đè trên đầu thu nhập của người việt nam á thì nó hơi thốn chút đỉnh nó hơi thốn chút đỉnh nha nhưng mà từ từ đi tụi em nghe đi tụi em sẽ dẫn tụi em vô thế giới văn minh liền thế giới đẳng cấp liền mai mốt nói tao bảo hiểm nhà luôn What? thằng kia nó hỏi ủa anh dê em nghe bảo hiểm xe bảo hiểm mạng người chứ em chưa nghe bảo hiểm nhà ủa có bảo hiểm này nữa hả anh nó này nằm thôn phải lúa luôn <laughs> phải có bảo hiểm nhà nha phải có bảo hiểm nhà chứ không mấy cái nhà nó ngập lụt như ngoài hà giang bây giờ nó sập bạ trơn ai đền oh, no. ai đền bây giờ than khóc tôi mất trắng tài sản này nọ kia các kiểu thì chịu thôi chứ giờ sao phải có bảo hiểm nhà nữa thí dụ nhà anh mua bảo hiểm cũng rẻ thôi có 10 triệu một năm mà bảo hiểm nhà